hãy nhớ nhấn vào nút đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông để nhận được những video mới nhất nhé. Cha con ruột tàn sát nhau đẫm máu 20 năm sau sự kiện Thị Bình tự tử, Khải Duy lúc này đã trở thành một ông chủ mỏ, quyền lực nhưng tàn ác khét tiếng. Hải lúc này đã lớn và vô tình trở thành công nhân trong mỏ của chính cha ruột mình. Oan nghiệt là ở chỗ, Hải lại vô cùng căm ghét Khải Duy vì cho rằng ông đối xử tệ bạc với người làm, bắn chết một thợ đình công. Hải dẫn đầu một nhóm công nhân đứng lên chống lại Khải Duy mà không biết ông chính là cha ruột của mình. Chỉ đến khi cả hai chĩa súng vào nhau thì cả Khải Duy và Hải mới biết mối quan hệ phụ tử của mình. Nhận ra điều này, Hải đã bỏ đi biệt tích và không ai còn thấy bóng dáng anh sau đêm rông tố đó. 4. Chuyện tình đầy ngang trái do sai lầm của thế hệ trước Điều mà khán giả phim sẽ lặp lại trong những tác phẩm gốc chính là để cho thế hệ sau phải gánh lấy những hậu quả bi thảm của đời trước. 20 năm sau, con gái của Thị Bình là Phượng lại số phận an bài vào làm người ở trong gia đình ông chủ đồn điền Khải Duy. Trong một lần tình cờ, Thanh Bình cứu được Phượng khỏi tay một tên cai tuất và cả hai bắt đầu có một mối tình đầy ngang trái. Dù đã thoáng nhận ra ở Phượng những nét sống Thị Bình ngày nào, nhưng ông Khải Duy vẫn không tài nào tưởng tượng được đó chính là con gái của người vợ mà anh đã yêu thương nhất. Mọi chuyện chỉ vỡ lở khi Thị Bình từ quê lên thăm con gái, rồi bất ngờ gặp lại người cũ. Và cái đêm đó trở thành đêm sông tố của mọi bi kịch. Thành Bình và Phượng nhận ra mình là anh em ruột khi cô đã mang thai đứa con của anh. Quá đau đớn, Phượng chạy đất cột điện, lúc đang sấm sét, nắm lấy một sợi dây điện đứt để tự tử. Và trong phòng, Thành Bình cũng dùng súng kết liễu cuộc đời của mình. 5. Thị Bình hóa điên, sau điên sau hàng loạt bi kịch không còn nhận ra tình cũ một thời. Nhưng theo đúng vở cải lương kinh điển Lôi Vũ thì bi kịch vẫn chưa dừng lại ở đó. Thị Bình sau đêm giông tố chứng kiến hai đứa con ruột của mình chết thảm, người còn lại thì bỏ đi biệt tâm, đã hóa điên. Cô không còn nhận ra Khải Duy, người tình mình đã hằng mong nhớ năm nào, mà suốt ngày chỉ trông ra cửa sổ mong đứa con trai Hải sẽ trở về. Còn phần Hải, đến tận 10 năm sau, anh vẫn không có tin tức, mặc cho Khải Duy cho người tìm kiếm anh khắp nơi. Theo đoạn phim giới thiệu thì rất nhiều tình tiết trên đây sẽ được lặp lại trên bộ phim Tiếng sét trong mưa. Tuy nhiên, đạo diễn Nguyễn Phương Điền đã lên tiếng xác nhận rằng bộ phim sẽ không kết thúc thảm khốc như thế, nên có thể phần nào an tâm mà xem đến tập cuối của bộ phim. Nếu như kết thúc đúng như trong kịch, thì cuộc đời Thị Bình, một cô gái sống tốt, lại phải chịu quá nhiều đau đớn, nên cái kết có hậu cho Thị Bình sẽ là kết hay nhất trong tiếng sét trong sét trong mưa. Hiện tại, bộ phim đang phát sóng vào khung giờ 20 giờ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.